cùng tôi tháng ngày trôi đắm say trong cuộc tình lời thề người trao cùng nhau sống chung tình trăng sáng những đêm về sông xa hoa từng ngày lòng người đổi thay tình yêu đã phai nhạt nào còn đây em bước đi cùng tôi tháng ngày trôi đắm say trong cuộc tình kiếm sống tôi ngày ấy vẫn còn hoài người ấy và cơn mưa chiều nay khiến lòng đớn đau nhiều lòng buồn ta